Rồi, xin chào tất cả anh em Đấy, cái video này tôi giới thiệu cho anh em về một cái bộ đồ chơi tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang Đấy, hoàn toàn không tang thì ờ, nói chung là nói không tang thì cũng không đúng thì cái bộ nào cũng có tang bộ đồ chơi bịp nào cũng có tang nhưng cái bộ đồ chơi này nó rất là kín tang nên là anh em gọi nó là cái đồ không tang Đấy, đơn giản là như vậy thôi thì cái bộ không tang này có rất là nhiều anh em đã chơi rồi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 đấy thì nếu mà để nói về nguyên bản của cái à, của cái bộ tài xỉu cảm ứng này thì đây chính là cái bộ nguyên bản của nó anh em nhé đây đây chính là cái bộ nguyên bản của nó gồm một máy báo dung và ba cái chấm dáng này ba cái chấm cảm ứng này đấy, anh em thấy không rất là nhỏ này đó thì cái chấm dán này anh em có thể chơi bầu cua tài xỉu đấy. sóc đĩa đánh cá bông vụ nhé. đây chính là cái bộ ờ, bộ nguyên nguyên bản của nó thì ờ, tôi cũng đã mày mò và làm ra cho anh em những cái bộ ờ, nó tiết kiệm cho anh em cho nó gọn nhất so với cái với cái ban đầu đấy thì cái bộ này cái chấm cảm ứng đấy, ba cái chấm dán rồi tôi đã đưa vào trong cái mặt lục này nhé đưa vào trong cái mặt lục này khi mà anh em đến sân chơi anh em chơi thì anh em có thể lắc cái bộ hột này anh em có thể đưa hột này cho người ta lắc thì cứ lục lên là nó sẽ báo cho anh em lục lên là báo cho anh em thì cái bộ hột này đấy, đã đưa cái chống cả bốn người vào rồi thứ nhất là bao tang cho anh em đấy, bao tang cho anh em thì bao tang cho anh em thì đến anh em thử nam châm này đấy, thử nam châm này không hít chỗ nam châm không hít dọi đèn thì à, đây anh em đấy dọi đèn này. dọi đèn trong suốt đó đó Đấy, vừa rồi tôi đã thử cho anh em Đấy, cái thăng tích của nó thì à, anh em đã thấy rồi rất là ok Đấy, khi mà anh em đến sân chơi thì anh em chỉ cần cầm cái bộ hột này anh em vào lại anh em lắc kiểm tra tăng tích không có anh em chơi thoải mái nhé Đấy, còn cái để mà nó báo cho anh em là ở đâu thì là đây xin giới thiệu với anh em cái bộ báo dung tôi đã làm ở trong cái nón này Đấy. thì đến sân chơi thì anh em chỉ cần là đội cái nón này và cầm cái bộ hột này anh em lắc hoặc là anh em có thể đưa vào sân chơi Đấy, anh em ngồi ngoài anh em chỉ cần đội cái nón này và cảm nhận cái độ rung của nó nhé Đấy, khi nào mà mặt lục lên nó sẽ rung và rung anh em cảm nhận ở trên nón này anh em sẽ thấy được nhé Đấy, thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thì xin phép anh em là tôi xin phép đội cái nón này để tôi cảm nhận cái bộ hột nhé Đấy, đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu không tang nó giúp cho anh em 80 đến 90 phần trăm anh em có thể giành được chiến thắng khi mà anh em sử dụng cái bộ tài xỉu cảm ứng này nhé Đấy. <coughs> Đấy thì nhắc lại với anh em là cái bộ tài xỉu cảm ứng này nó chơi bằng cái chống cảm ứng nhé chứ không phải là chơi bằng nước cảm ứng hay là bằng sáp hay bằng bột từ nói chung là những cái đó bên tôi không bán không có thật nên mà bên tôi không bán nhé anh em chỉ cần biết là có chấm cảm ứng thôi hay là miếng dán cảm ứng thì là anh em chơi chứ còn những cái khác thì tùy anh em anh em chơi được hoặc anh em mua được không cấm anh em nhé à, tôi cũng đã có nhời rồi đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này thứ nhất là cái bộ hột này nó không tang anh em và anh em lắc thoải mái này không lo bất cứ gì về cái này gì tôi có thể là bao cả trẻ cho anh em luôn nhé bao cả trẻ hột luôn không có gì Đấy, thì bây giờ tôi lắc cho anh em cứ lục lên là nó sẽ báo lục lên nó sẽ báo nhé Đấy, như thế này không có lục không lục không báo Trái này dở ra thì 90 phần trăm 7 à, 80 đến 90 phần trăm là nó sẽ đứng ở xỉu chén này đó, 1, 2, 5 đúng không tiếp tục cho anh em này đó. như trái này máy báo rung thì tất nhiên rồi nó phải lục Đấy, lục anh em phải đánh lục tài đúng không mở anh em đánh lục tài Đấy, như cái trái này nó bị phản thế hột thì là phải chịu thì tất nhiên rồi anh em đi chơi tài xỉu anh em biết khi mà máy nó báo chuẩn có mặt lục nó báo rất, rất, rất là chuẩn rồi còn nó lên như thế này nó phản thế hột cho anh em thì nói chung là anh em thua cái chén này anh em có thể là gỡ lại cái chén khác Đấy, còn rất là nhiều chén trong một cái cá lắc của anh em nhé Đấy, như chén này anh em gỡ lại này máy báo rung rất là mạnh thì chén này tôi nghĩ là hai lục hai lục cho anh em mở cho anh em này đó hai lục máy báo cực kỳ chuẩn cho anh em nhé Đấy, tiếp tục cho anh em một chén hai chén nữa này đó, như thế này máy không báo xỉu Đó, xỉu tiếp tục máy không báo xỉu tiếp Đó, xỉu máy báo có lục nhé có lục mời anh em lục đánh lục tài Đó, lục đánh lục tài đúng không anh em <coughs> đấy anh em cũng vừa theo dõi được video của tôi thì anh em thấy